Kính thưa đại chúng, quả thật chúng ta thấy khi mà văn minh vật chất càng phát triển thì hình như nó có cái sự lệch lạc về mặt đạo đức, tinh thần của xã hội. Chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, những cái năm gần đây, và những cái tệ nạn xã hội xảy ra rất là nhiều và bao nhiêu điều ngang trái xảy ra trước mắt mà có lẽ những cái thế kỷ trước ít thấy những cái điều này lắm vào vâng. chúng ta thấy cái chuyện con cái bất thiếu bất kính với cha mẹ mắng chửi cha mẹ thậm chí đánh đập giết chết cả cha mẹ cũng xảy ra không phải là ít mà vâng. rồi ở trường học thì học trò bất kính với thầy cô vào không? chửi đánh thầy cô là cái chuyện đó cũng xảy ra à, rất là đau lòng rồi dưới trên lẫn lộn không có cái tôn ti gì cả thực sự nó nhiều cái rất là rối loạn cái chuyện này nó nhan nhản ở khắp nơi cái thực trạng này rất là đau lòng nó cũng nó cũng thể hiện rất rõ cái đạo đức xã hội nó đang xuống cấp à cái đạo đức xã hội chúng ta đang xuống cấp cái văn minh vật chất thì rất là cao rất tối tân ấy. bây giờ là thời đại gọi là công nghệ 4.0 à, tất cả các máy thông minh rất là nhiều thế nhưng mà hình như cái đạo đức con người nó lại đang đang đi xuống ngay trong à, đời sống của Phật pháp cũng vậy những cái chuyện như vậy cũng có xảy ra và đệ tử thì hỗn hào bất tuân sư phụ, bất kính sư phụ. Sẵn sàng dối gạt lừa cả thầy mình vẫn có. Và có những ngôi chùa cũng xảy ra những chuyện như thế. Rồi chạy theo danh theo lợi, quên mất đạo nghĩa, không thể tiến tu mặc dù mình là người xuất gia. Đó. Cho nên nhìn cái thực trạng này thực sự ờ, là một người tu sĩ đệ tử Phật, Thầy cũng rất là đau lòng, ờ, rất là đau lòng chứ không phải không rồi cái tình trạng phật tử tại gia và cư sĩ tại gia thì cũng sinh những cái tâm à, khinh thường bất kính đối với chúng tăng ỷ vào cái sự cúng dường và tài sản của mình ỷ vào quyền thế của mình và sai sử chúng tăng xem thường người xuất gia không chịu học đạo cứ nghĩ rằng mình có tiền có của cúng dường thế là được rồi phải không là chư tăng phải tôn trọng mình phải nể vì mình đó những chuyện như vậy à, tuổi trẻ thì ừ, rất nhiều rất nhiều em không biết tôn trọng những lớp người đi trước mà ỉ vào cái việc mình thành công mình có học thức một chút vỗ ngực chê bai người xưa là kém cỏi đó cao mạn xem thường quên ân quên nghĩa à, phủ nhận cái công lao hy sinh vất vả của biết bao nhiêu thế hệ đi trước. Ừ. Tuổi trẻ chúng ta bây giờ cái tình trạng này cũng rất là nhiều. À. À. Quên ân, quên nghĩa, à. không biết, không nhớ công ơn những người đi trước bậc tiền bối đâu. À. Đó, chúng ta thấy một cái thực trạng như vậy. Thì kính thưa đại chúng, chính cái thời xa xưa, thời phong kiến, ở đất nước ta thời phong kiến xa xưa, à. tuy là xã hội nó có những cái điều là bất cập và phong kiến tập quyền quân chủ và thế có những cái một số cái mặt bất cập thế nhưng mà thầy thì thầy nhận thấy và cái sự giáo dục của xã hội ngày xưa cũng có nhiều điều rất hay mà chúng ta thời nay phải học tập và thầy lấy ví dụ như cái đạo lý tam cương ngũ thường tứ đức của nho giáo và cũng rất là hay và tam cương là quân thần phụ tử phu phụ à, quân là vua sáng thần là thần là tôi chung quân thần tức là vua sáng và tôi chung phụ tử là gì cha tử à, gọi là phụ tử tử hiếu và cha thì tử con thì hiếu phu phụ phu gì phu sướng phụ tùy cái đạo lý nó rất là hay xây dựng những cái giềng mối trong xã hội rất là tốt. À, thế rồi ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín vào tứ đức của người phụ nữ công dung ngôn hạnh thực sự là thời nay chúng ta rất nên là học tập những cái điều này chứ không thể xem thường được à, vì người thời xưa đó người ta tuy không nặng về văn minh của vật chất phát triển công kỹ nghệ nhưng mà người ta rất nặng và rất hiểu về tâm con người, à, rất hiểu về cách xây dựng, quản trị tâm con người và giúp cho con người ta trở nên được con người tốt đẹp, một người quân tử trong xã hội. Chúng ta xem cái thuật người xưa nhìn người, xem người và dùng người rất là khéo. Vào. Đấy. Người xưa ta nói thế này, bậc quân tử dùng người thì cho ở xa để xem lòng chung cho ở gần để xem lòng kính nào cho người ấy ở xa xa hẳn mình thật là xa để xem người ấy có thật là trung thành không Đấy, chúng ta ở gần thì chúng ta rất dễ thể hiện cái sự trung thành khi đi xa rồi vào xa mặt cách lòng rồi rất dễ thay lòng đổi dạ vào rất dễ không còn trung thành nữa cho nên người xưa muốn thử xem người này có trung thành hay không, cho đi ở xa, mà cho ra biên giới, cho ra hải đảo. và có khi ra đấy rồi là tự mình à, xây dựng một cái vương quốc riêng cho mình rồi nổi loạn, chống lại triều đình. Cái chuyện đó đấy, là như vậy. Rồi muốn xem một người có thật là cung kính, kính trọng không, hãy cho ở gần, ở sát gần bên mình. À, thường cái người ở gần rất dễ sinh cái tâm khinh lờn à, nhờn và xem thường và bất kính đó khó giữ được cái tâm cung kính lắm đấy cho nên muốn xem người ấy có tâm kính hay không thì cho ở gần là như vậy đó đấy người xưa đấy rồi sai làm nhiều việc để xem có tài không cho nhiều việc làm để thử xem cái tài năng ứng xử ứng biến của mình thế nào à, hỏi cái nút vội vàng để xem cái trí đang cái lúc gấp gáp vội vàng hỏi luôn vào đưa vấn đề để xem người ấy cái trí có tài trí hay không đó hẹn cho ngặt ngày để xem có tín hay không vào hẹn người ta thật là gần ngày thật là gấp vào để xem có giữ được chữ tín hay không nghe không ừ. hay là lại thất hứa đó giao cho tiền cho của để xem người này có có nhân nghĩa không đây hay là vì tiền vì của mà sẵn sàng đổi trắng thay đen thay lòng đổi dạ nghe không đó bảo cho việc nguy biến để xem có tiết tháo không và giao cho cái việc chỉ cho cái sự kiện nó nguy biến sắp xảy tới để xem người này có tiết tháo trung trinh không đó cho ăn cho uống say xưa để xem có giữ được cái cái đạo đức tiết độ không đấy thưa đại chúng người xưa người ta như vậy đấy ừ, đó người xưa xem người xét người kỹ như vậy đấy cái này chúng ta phải học của người xưa người nay không biết cái đấy đâu à, tuổi trẻ thời nay thanh niên thời nay có để ý đến những cái này đâu có học đâu cho nên ấy, học những cái công kỹ nghệ gì đó chứ học những cái cái của con người chúng ta thì lại rất là ít đó. cho nên ấy, chính người xưa người ta cẩn trọng như vậy cho nên người ta mới xây dựng được một xã hội rất là thuần phong mỹ tục wow. có thể nói ấy, cái văn hiến của đất nước chúng ta từ thời cha ông để lại thực sự là rất thuần phong mỹ tục. Thuần phong tức là một cái nét tốt, ừ, thuần hậu chất phác. Mỹ tục là những cái tục lệ rất đẹp. À, vào ừ, mùng 1 Tết cha, à, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và có tất cả những cái, cái đạo đức rất là hay khiến cho con người ta trở nên một con người nó nó đẹp đẽ, nó cao thượng. Đấy và cũng chính cái xã hội vào xã hội thời xưa ấy vào thầy nói là từ cái thế kỷ trước thế kỷ 20 mình trở về trước sang lại thế kỷ 21 rồi vào à, chúng ta thấy trở về trước tuy gọi là thời kỳ phong kiến rồi thời kỳ này khác nhưng mà cái văn hóa cũng rất là hay bao nhiêu những cái năm tháng xa xưa ấy đất nước chúng ta và đã sản sinh ra biết bao nhiêu những con người rất là anh kiệt à, những anh hùng của dân tộc vào kể từ thời bà Trưng bà Triệu vào cho đến sao đến tất cả những cái vị vua vào như là Lý lâm Đế, Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt và Nguyên Phi ỷ Lan đó, rồi Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đó, Quang Trung Nguyễn Trãi và gần nhất đây chúng ta thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ chúng ta cũng sinh ra và lớn lên trong cái môi trường văn hóa giáo dục cái thời đấy có phải là thời nay đâu. Nhưng mà nên được một cái nhân cách rất là đặc biệt, rất là vĩ đại. vào Một con người yêu nước, thương dân, hết lòng, rất vĩ đại. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy là mình nói là à, thời đại sinh anh hùng cũng là đúng. vào thời đại lịch sử sinh ra vĩ nhân cái thời ấy cái văn hóa giáo dục thời ấy sinh ra những con người cao quý như vậy thời nay chúng ta tìm được những con người như thế rất hiếm rất hiếm à, <laughs> chúng ta thấy thời nay tìm được những người như thế rất hiếm đấy cho nên chúng ta cũng chớ có vội chê à, cái giáo dục của ngày xưa à, cái giáo dục ngày xưa nó hay lắm đấy chính người xưa người ta nặng về về con người ừ, cho nên mới, mới giáo dục được con người hay như vậy ừ. về bản thân thầy thì thầy nghĩ giáo dục nào cũng thế sự nghiệp giáo dục nào cũng thế là phải giáo dục nên con người và giáo dục làm người là cái đầu tiên giáo dục thì giáo dục gì phải là giáo dục xây dựng được nhân cách con người để cho người ta thật sự là con người ừ. Còn giáo dục thời nay thì nghiêng quá nhiều về kiến thức chuyên môn, kiến thức thời đại, xem nhẹ cái giáo dục đạo đức. À, mà cái đức mới là cái làm nên con người. Đó. Cái đức phải đi trước. Cho người xưa nói đức giả vi bản giã là như vậy. Cái đức là gốc của con người. Ừ, đó, rất quan trọng. Bao nhiêu chuyện à, tệ hại bây giờ xảy ra đều vì con người ta quên mất cái đức này không được giáo dục cái đức này cho kỹ càng cho nên chúng ta mới suy tệ đến như vậy thưa đại chúng thế cho nên hôm nay thì nhân ngày tôi bắt con trai của đại chúng cũng trước cái thực trạng xã hội có rất nhiều những cái chuyện mà ờ, suy bại như vậy thì thầy chia sẻ với đại chúng cái chủ đề đó là phúc báu của tâm cung kính nha yeah. chúng ta hãy xem xem cái tâm cung kính nó đem lại cho chúng ta cái phúc báo gì. Chủ đề này thì nói về sâu về cái tâm cung kính, những lợi ích của cái việc tu tập cái tâm cung kính. Bây giờ chúng ta cùng vào chủ đề. Trước hết thì à, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái chữ kính và cung kính thì cái chữ kính là gì? Cái kính này có nghĩa là lễ phép, là khiêm cung, nể trọng thành thật và biết ơn đấy phải gồm tất cả những cái đức ấy mới chọn được một cái chữ kính đấy à. trong cái chữ kính này nó gồm những cái đức như là lễ phép khiêm cung nể trọng thành thật biết ơn và không thể nào vô phép không lễ phép mà lại gọi là kính được cả không thể nào không khiêm cung mà lại gọi là kính được cả không thể nào không có sự nề trọng mà lại gọi là kính không có sự thành thật mà lại gọi là kính không có cái sự biết ơn mà lại gọi là kính được cả nên chúng ta thấy cái chữ kính này nó bao hàm những cái chữ đấy ở trong đấy đấy Đó. và cái chữ kính này thì nó cũng là một cái từ hán việt à, trong cái chữ kính này á, nó có hai cái bộ kết hợp lại đó là bộ cầu và bộ phộc à, thầy nói một chút về chữ hán để đại chúng <laughs> tìm hiểu thêm một chút vào cái ừ, cái chữ cầu á cái chữ cầu trong hán tự có mấy cái chữ cầu có một chữ cầu á, mà trong đó có cái bộ khuyển thì đấy là nói là con chó nghe không à, là con chó cái chữ cầu ấy là chó <laughs> thế cho nên mình hay nói cầu thả đấy cầu thả mọi người cứ dịch vui ra nghĩa là chó thả rông nghe không chó thả rông thì nó chạy lung tung nó chạy lăng quăng nó chúi mũi chỗ này nó hít hà một tí chúi mũi chỗ kia hít hà một chút nó lại chạy nó chạy rông mà thì cho nên nó chả có đường lối gì à, nó gọi là lăng xăng lộn xộn cho nên người ta gọi là cái chữ cầu thả à, tất nhiên thì thì cái chữ cầu thả mình hiểu nó là như thế không phải là cái chuyện con chó chạy rông nào đây thầy nói vui thế còn á, cái chữ cầu trong cái chữ kính này này cũng có nghĩa là cầu thả không cẩn trọng buông tuồng bừa bãi tạm bợ nghe đấy cái chữ hán ngày xưa chứ nó cũng rất là nó rất là sâu sắc nào nó tượng hình về tượng ý mà đấy cái chữ cầu nó thế thế còn ấy, cái bộ bên cạnh nó cái chữ bên cạnh nó là chữ phộc phộc cũng có nghĩa là gì phộc có nghĩa là đập là đánh nhẹ ừ, giống như là cảnh tỉnh vậy đó tức là ở đây ý người xưa muốn nói là gì chữ kính có nghĩa là phải chấn chỉnh cái sự cầu thả bừa bãi buông tuồng tạm bỡ cho nên để cái chữ cầu ở bên cạnh cái chữ phộc chữ phộc là đánh nhẹ và đập nhẹ đánh và đập rèn chấn chỉnh đấy không cho cầu thả buông lung và buông tuồng bừa bãi nữa đấy thì nó tạo lên cái chữ kính đấy là thầy nói về về chiết tự cái, cái chữ kính trong hán tự là thế thế chúng ta cũng thấy đấy chính cái cái cái cái cầu thả tạm bỡ đó nó làm hỏng con người chúng ta vâng nó không thể là cái lâu dài tốt đẹp được phải không cái người mà sống cả cuộc đời cứ cẩu thả bừa bãi tạm bợ thì làm sao mà nên người được làm sao mà tốt đẹp được nó không bao giờ giúp cho chúng ta và phát triển một cái gì đó ổn định bền vững cả đấy đại chúng thấy cái người xưa người ta viết lên một cái chữ người ta người ta xây dựng một cái chữ mà người ta kỹ đến như vậy đấy à, cái chữ kính của người ta có nghĩa là phải thận trọng phải buông bỏ phải phải chỉnh sửa cái cầu thả cái buông tuồng vào cái tạm bỡ đó cái chữ kính của người ta là thế thế còn chúng ta luận về cái chữ kính trong đời sống này và trong sự tu tập của chúng ta thì nó thế nào trước hết chúng ta thấy ngay từ nhỏ và khi chúng ta sinh ra đời lúc bắt đầu hiểu biết một chút chúng ta và được bố mẹ vào trong nhà dạy cho chúng ta phải biết gì biết cung kính ông bà cha mẹ anh chị bề trên à, có đúng không chúng ta ở nhà nếu nhà nào mà có có giáo dục là phải dạy đấy dạy đứa bé từ bé là phải biết cung kính ông bà cha mẹ bề trên vào biết vâng lời dạy bảo ăn còn phải mời mời khắp từ ông bà bố mẹ anh chị rồi mới đến lượt mình mới được ăn đó. cái này thì hồi bé thì thầy nhớ lắm ngồi ăn cơm là mình phải sắp bát sắp đũa ra xong rồi xới cơm mọi người hết rồi nghe không xong mình phải mời ạ à. và cháu mời ông bà ăn cơm con mời bố mẹ ăn cơm em mời anh chị ăn cơm xong rồi mới đến lượt mình ăn cơm đấy đấy ngày xưa đó dạy như vậy đấy ừ. đi thì phải thưa phải hỏi xin phép về thì phải phải chào phải trình phải báo đấy. đi thì hỏi về thì phải chào những cái lễ phép rất là đơn giản ở trong trong nhà đấy đây gọi là gia giáo đó phải biết tôn ti thứ lớp nó đều là cái, cái phép kính cả đấy đều là dạy chúng ta cái kính ở đời đấy ừ. gia giáo ngày xưa là như vậy đấy từ tấm bé phải tu phải học chữ kính như vậy còn đến trường thì chúng ta biết rồi ở trường trường nào cũng có cái khẩu hiệu vào tiên học lễ hậu học văn tiên học lễ lễ nghĩa là kính vậy đấy lễ nghĩa là cung kính vậy đấy à, học sinh đến trường phải biết chắp tay chào thầy chào cô ờ, chào cờ buổi sáng thứ hai đầu tuần đều là những cái nghi thức để giúp cho người con người ta thành tựu được cái đức cung kính vậy đấy ừ. và đó cũng là cái tinh thần tôn sư trọng đạo và tôn sư trọng đạo của người dân Việt Nam chúng ta là rất là đặt nặng về cái chữ kính này và cái thời xưa thì đại chúng biết thời phong kiến ấy, trong triều đình có riêng một cái bộ gọi là bộ lễ và hay gọi là lễ bộ cũng thế phụ trách về cái cái lễ nghi này và à, nghệ lễ nghi này đứng đầu cái bộ này là cái ông thượng thư bộ lễ và lễ bộ thượng thư đấy ừ. và giống như ông làm bộ trưởng bây giờ mình gọi là bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục bây giờ đấy ừ chuyên coi sóc về vấn đề giáo dục lễ nghĩa văn phong của xã hội nó có riêng một cái bộ như thế ừ. tất cả các nghi lễ của trong triều cho đến nghi lễ của dân cơ bản là cái bộ này phải soạn ra thế mà nghi lễ thì là thế nào nghi lễ là trong đó đều thể hiện cái sự chữ kính ở trong đấy ở chùa chúng ta cũng thế các nghi lễ chúng ta không thực tập nghi lễ thì chúng ta không thành kính được mà đó không kính được nó phải có nghi có lễ con người tiến thoái nó phải có nghi lễ từng bước từng bước chứ không phải một cách gọi bừa bãi và chính cái sự cung kính ấy, nó giúp cho con người chúng ta ngay ngắn đàng hoàng trang nghiêm à, cung kính khiến chúng ta không có cầu thả mà chúng ta sống nó rất là cẩn trọng à, rất là gọi là sống sống sâu sắc thấy chúng thấy cái con người mà không biết sống sâu sắc thì người cũng không có sự sự kính trọng gì không có cái sự kính ở trong tâm đâu và kính thưa đại chúng ngay chư tăng các thầy đi xuất gia cũng thế ngay buổi sơ cơ nhất vào một chú tiểu vào chùa vào xuất gia vào trong cửa thiền thì cái oai nghi đầu tiên ấy là được học chữ kính vậy đấy và cái chương đầu tiên của thiên oai nghi là chương kính đại sa môn và chúng ta đã thấy ngay chữ kính rồi và kính bậc đại sa môn thế nào Tiếp theo cái chương này là đến cái chương vào kính hầu thầy. và người đệ tử một chú tiểu phải biết kính thầy hầu thầy thế nào và bao nhiêu điều tỉ mỉ cặn kẽ trong cái các cái oai nghi này vào chú tiểu chú sa di phải biết đi làm sao đứng làm sao nói lín động tĩnh thế nào vào dâng đồ cúng thầy phải dâng hai tay chẳng được ngồi chỗ thầy mặc áo y áo của thầy vào không được đứng ở trên cao mà mà đứng mà chào thầy thầy đứng bên dưới không được đó tỉ mỉ lắm thưa đại chúng ừ. à, rồi đến khi mà đi đánh chuông đấy trước khi đánh chuông phải chắp tay vào lễ chuông xá chuông mới được đánh chuông à, gọi là thỉnh chuông đấy gặp nhau phải chắp tay xá chào nhau thế nào gặp bề trên phải cúi đầu thi lễ thế nào à, có thể nói là với người mới xuất gia thì cái học đầu tiên là học sự cung kính vậy đấy uốn nắn cái thân tâm này cho nó thật sự là đi vào cái sự cung kính và và có cung kính như vậy mới thành tựu được cái cái nết cho con người mình ừ. và thầy cũng nói rằng có kính thì mới có thành cho nên người ta mới gọi là kính thành đúng không mà có thành thì mới có trí và khi mà tâm nó đã thành thì nó mới trí được bảo nó mới nhất tâm hướng đến mới gọi là trí được cho nên cũng gọi là trí thành Đó. có trí thành thì mới có thể thành tựu được sự nghiệp một con người tâm không trí thành không có thiết tha đó, thì làm sao mà thành tựu được cái sự nghiệp gì à, ở đây thầy nói đã sự nghiệp tức là phải nói cái nó cũng tương đối lớn một chút à, chứ không phải sự nghiệp là cái chuyện mà à, đi giặt áo ăn cơm không phải cái chuyện đó tất cả đều giúp chúng ta nên người thành tựu được sự nghiệp ở đời thưa đại chúng là chúng ta thấy cái cái cái cái chữ kính nó quan trọng đến như thế nào nhân đây thì thầy cũng chia sẻ đại chúng thấy à, tại sao mà trong cái bát hương đó, rồi trong tượng Phật ấy, nhất là Phật giáo Bắc Tông ở tượng Phật hay yểm một chút vàng vào và các sư ngày xưa hay làm như thế thế là vì sao là vì vàng rất là quý à, thời xưa vàng là quý bây giờ vàng cũng vẫn quý nhưng mà bây giờ nó không hiếm như ngày xưa cho nên khi mà cho ít vàng vào bát hương à, hay gọi là cho thất bảo đấy thất bảo là bảy cái thứ quý thực ra thì cái thất bảo bây giờ nó không không đúng đâu mà thất bảo người ta là vàng bạc và kim cương san hô hổ phách xích châu mã não xà cừ mà vân vân <laughs> mấy cái thứ đó bây giờ thì không ai có đủ như có vàng có bạc người ta bỏ vào trong bát hương hay người ta lấy vàng người ta yểm vào trong thân tượng thì mục đích là làm gì mục đích cái việc đó là để cho mọi người thấy pho tượng này rất là quý có vàng bên trong bát hương này ấy, có vàng ở bên trong rất quý do cái tâm quý đấy thì sinh ra cái tâm kính vì quý thì sinh kính kính thì sinh thành à, sẽ thành mà có thành thì thì mới cảm ứng cho nên đứng trước một pho tượng một bát hương mà mình cảm thấy quý kính thì mình rất thành tâm à, mà khi thành tâm như vậy thì cảm ứng đến trời phật quỷ thần đó cho nên khấn khứa nó mới mới mới thành công được thành tựu được đó đấy là cái ý nghĩa một người ngày xưa là muốn muốn giúp cho chúng ta như vậy phải không? muốn làm như vậy để để dẫn cái tâm cho chúng ta nó là như vậy đấy thì đấy thầy cũng nói để nói đại chúng thấy cái chữ kính nó quan trọng lắm vào khi có kính rồi thì tâm nó mới thành được không kính thì nó chả thành gì cả vào nó không trí thành được đó đó cho nên người xưa người ta thấu được cái tâm thế này cho người ta làm biết cách ứng dụng vận dụng cái quy luật của tâm để làm lợi ích cho con người như vậy đấy đó. và đại chúng thấy rằng xã hội loài người thì nó khác với loài vật ở cái chỗ con người thì biết tôn ti trật tự có thứ bậc và và đó chính là chữ kính đấy. con vật nó có biết kính nhau đâu và không biết kính đâu Ừ, trừ những cái con vật mà nó là các vị Bồ Tát phát nguyện và phát nguyện ừ, mang thân con vật để mà độ sinh thì không nói chứ còn con vật thông thường đó mà chả bao giờ nó biết kính nhau biết nhường nhau đâu không biết đâu rất ít Đấy. và Việt Nam chúng ta thì có câu chuyện quan âm thị kính đại chúng cũng nhớ rồi ai cũng được xem được biết rồi vào trong câu chuyện này thì nàng thị kính khi mà bị mẹ chồng vu oan cho cái tội giết chồng rồi bị giả về nhà bố mẹ đẻ vào về giả về nhà máng ông và sau đó thì thị kính quyết định giả chay vào chùa đi tu thế mà khi đi tu làm chú tiểu thì được sư phụ ừ, đặt cho cái pháp danh là là tiểu kính tâm đấy cũng pháp danh là kính tâm kính tâm tức là phải tu cái tâm cung kính ừ. chú tiểu nào cũng thế chú tiểu nào cũng có pháp danh là kính tâm hết cả đấy tất cả các chú tiểu đều đầu tiên phải tu bằng được cái tâm cung kính không có cái tâm cung kính thì không thể lớn lên được không thể trở thành cái bậc mà gọi là đại đức và để mà thọ giới cụ túc được không có nếu không qua cái giai đoạn mà kính tâm này nếu chúng ta thấy cái chữ kính nó quan trọng như nào vào ngay cả trong cái chữ hiếu cũng thế chúng ta thấy có hiếu mà không có kính làm sao cho nên cái hiếu bao giờ cũng đi với kính vào không thể nào một người con gọi là có hiếu mà lại bất kính cha mẹ, và không thuận theo cha mẹ. đó. Cho nên cái chữ hiếu là phải có chữ kính, Đấy. là phải có chữ kính, chứ không thể nào mà thiếu cái chữ kính này được. Đó. Thì thưa đại chúng, cung kính thì nó trái ngược hẳn với một cái tâm đó là tâm kiêu mạn. Wow. Có cung kính thì không có kiêu mạn mà đã kiêu mạn ấy, thì không có cung kính à, một người không có cái tâm cung kính thường là do những cái nguyên nhân như thế này chúng ta cùng tìm hiểu xem những cái nguyên nhân nào một con người ta lại sinh ra cái tâm bất kính không biết cung kính à. thứ nhất ý, là phải nói đến là do không có sự giáo dục không được dạy dỗ à. Đó. đây là cái điều đầu tiên và rất căn bản cái điều đầu tiên là không được dạy dỗ không được giáo dục Đấy. À, bác hồ chúng ta dạy sao hiền dữ phải đâu là tính sẵn phần nhiều do giáo dục mà nên à, là nói cái này đấy việc giáo dục trong gia đình nhà trường và xã hội vào nó rất quan trọng để hình thành nhân cách con người môi trường giáo dục nội dung giáo dục quyết định rất là nhiều đến cái phẩm chất của con người nghe không? À, cái việc giáo dục bây giờ không chú trọng về nhân cách con người nhiều, nặng về kiến thức, về chuyên môn, không nặng về giáo dục nhân cách. Ai cũng mong mong có một cái bằng cấp chuyên môn để tiến thân, à, để có danh có lợi, chứ không nghĩ đến việc rèn lên nhân cách đạo đức nhiều. Cho nên cái nguyên nhân đầu tiên chính là do cái sự giáo dục. Không có đầy đủ cái sự giáo dục tốt, con người ta thực sự khó có thể sinh ra được cái tâm cung kính à, đó. thứ hai là do cậy vào dòng họ cao sang gia đình quyền quý giai cấp thượng lưu mà sinh ra kiêu mạn tức là cái chỗ xuất thân của mình đấy vào gia đình quyền quý dòng họ cao sang vào những cái dòng họ mà công tằng tôn nữ vào thuộc vua thuộc chúa đó ở trong giai cấp thượng lưu rất nhiều người do sinh ra ở trong cái giai cấp ấy à, trong cái dòng họ ấy mà họ rất kiêu mạn mà tôi là con vua cháu chúa rất là kiêu mạn rất xem thường mọi người không có tâm cung kính ai cả thứ ba là do ỷ vào trình độ học thức có học vấn cao có bằng cấp lớn mà sinh kiêu mạn cái hiện trạng này cũng nhiều nhất là cái thời nay nặng về bằng cấp con người ta cứ phải chạy đua có cái bằng cái cấp nhiều khi mua bằng à, để có một cái bằng để mà lòe thiên hạ để mà vinh vão với thiên hạ đó là sự thật đấy chứ không phải không đâu nghe không đó người ta cũng thế y vào cái này thứ tư là do cậy vào tuổi trẻ sức khỏe và sắc đẹp tuổi trẻ rất là ngạo mạn mình khỏe mạnh thấy mấy cụ già là xem thường à, thấy cụ mấy cụ lầy bẩy xem khinh à, các cụ không làm được những cái việc này việc kia mình xem khinh lắm à, cậy vào tuổi trẻ cậy vào sắc đẹp của mình à, à con gái thì cậy vào sắc đẹp kiêu hãnh cũng xem thường nhất là mấy cô người mẫu mà cái đạo đức yếu kém mà rất kiêu mạn mà nói năng bừa bãi rồi có đời sống có khi rất xa đọa đó thứ năm là do cậy vào tiền của địa vị quyền chức đó chúng ta cậy vào cái cái tiền của có nhiều tiền nhiều của và cậy vào cái địa vị quyền chức của mình quyền cao chức trọng có quyền lực cũng xem khinh người khác khi làm vua làm quan xem thường người khác phải không? rất xem thường đâu biết rằng quan có hạn có kỳ phải không? đó bây giờ thì có ai làm vua mãi đâu mà cái gì cũng có thời kỳ có hạn thôi có nhiệm kỳ thôi đó. nhưng mà khi mà đang làm thì quên mất hết đang ở nhiệm kỳ quên hết xem thường mọi người hết à, đó đấy cũng là cái bệnh khiến cho người ta kiêu mạn mất đi cái tâm cung kính thứ sáu là do người ta chấp trước vào công phu tu tập à, đây là cái này là rất là liên quan đến tăng ni phật tử chúng ta đây này à, ví dụ như là phật tử thì chấp vào tôi niệm phật nhiều à, các đạo tràng niệm phật ấy, nhất là các phật tử trưởng đạo tràng à, do nghĩ rằng mình ở tại gia mình niệm phật còn nhiều hơn các thầy à, cho nên khinh thường cả chúng tặng, không thèm đến chùa chẳng đến lễ phật đấy chấp vào công phu tu tập đấy, đấy hay là những người bố thí nhiều à, cậy vào bố thí nhiều cũng kiêu mạn lắm chẳng kính trọng ai à, hay người có giữ giới một chút có thiền định một chút cũng liền kiêu mạn xem thường mọi người vào hiểu biết giáo lý một chút cũng kiêu mạn đấy thưa đại chúng nó rất nhiều cái thứ sinh kiêu mạn và kiêu mạn rồi thì mất cung kính đó và cái thứ bảy là do tập nghiệp tiền kiếp cái người này tiền kiếp đã sẵn kiêu mạn rồi mà chưa sửa được chút nào tái sinh sang kiếp này thì vẫn mang theo nguyên cái khối nghiệp kiêu mạn đấy từ bé đã kiêu mạn rồi mà đã xem thường tất cả rồi đấy thưa đại chúng và tất nhiên còn một số những cái nguyên nhân nữa nhưng thầy thì kể bày cái này thôi mà đó thì những cái kiêu mạn này nó có những cái nguyên nhân như vậy nhưng mà rất quan trọng đó là cái sự giáo dục là cái đứng đầu dù người ấy thế nào mà nhưng mà nếu có được vào một cái môi trường giáo dục tốt dạy dỗ tốt thì người ấy vẫn có thể trở thành một người có đầy đủ cái tâm cung kính À, cái điều đó là điều rất quan trọng đấy thầy kể đại chúng nghe cái câu chuyện trong phật pháp mình đấy phật pháp thiền tông ở trung hoa đấy câu chuyện mà vị tỳ kheo pháp đạt à, nghe danh của đức lục tổ hệ năng là một cái vị thiền sư đắc đạo thì tỳ kheo pháp đạt đi đến và để để xem vị thiền sư này thế nào. Khi đến nơi thì vào nhìn thấy lục tổ ngồi ở trong, trong nhà đấy. Thì vị tỳ kheo này vào thì cũng thi lễ, quỳ xuống làm lễ. Nhưng mà lễ đầu không chạm vào đất. À, lễ ba lễ đầu không chạm đất mà lục tổ thì tinh lắm, bậc chứng đạo. Lục tổ mới quả bảo, ông á, ôm ấp cái gì trong bụng mà lễ ta không đầu không sát đất à, <laughs> lễ mà đầu không sát đất thì lễ làm cái gì <laughs> Đấy, chất chứa cái gì trong cái bụng bụng nó to quá cho nên là lễ mà đầu không cúi xuống đất được không chạm xuống đất được chúng ta biết đấy, trong phật giáo chúng ta khi mà lễ là phải ngũ thể đầu địa đầu phải chạm xuống đất và năm vóc sát đất mới gọi là lễ thế mà ông tỳ kheo pháo đạt này lễ một vị ừ, thánh tổ đấy mà lại còn đầu không chạm đất thế thì khi ông bị mà tổ gọi là bóc méo ra như vậy thì ông mới ông quỳ lưng bạch thưa với này hòa thượng ấy, là vì con đã tụng được ba nghìn bộ kinh pháp hoa <laughs> Đấy. ông nghĩ là ông công phu ông tu tập ông tụng được ba nghìn bộ kinh pháp hoa tại chúng thấy một người tu một đời mà tụng được ba nghìn bộ kinh pháp hoa cũng khủng khiếp đấy chứ phải không khủng khiếp lắm mấy ai mà tụng được ba nghìn cái bộ kinh pháp hoa đâu đại chúng thử mà xem bộ kinh pháp hoa mà đọc nó cũng phải cả nếu mà đọc nhanh thì cũng phải mất một ngày hoặc hai ngày mới hết một bộ chứ mà đọc liền đấy gần như phải đọc thông tiêu đó, chứ không phải dễ thế mà ông tụng được ba nghìn bộ cho nên ông kiêu hãnh lắm ông nghĩ là ông giỏi lắm rồi nên lễ tổ là ông ấy chỉ gọi là lễ gọi cúi đầu thôi không thèm chạm xuống đất đấy thế cho tổ mới quả bảo vào tùng kinh ấy, là để hiểu kinh nhưng mà tùng kinh mà không hiểu ấy, thì người với kinh trở thành kẻ thù với nhau <laughs> kinh trở thành thù à, tụng kinh mà không hiểu kinh thì trở thành thù đấy kinh trở thành kẻ thù của mình hại mình đấy đó và sau đó ông mới giác ngộ ông sám hối đến thưa đại chúng chứ rồi có cái câu chuyện có một cái chàng trai đi đến cái à, vào chùa này để lễ phật thế ở cổng chùa có ông thầy tướng ông xem thấy tướng chàng trai này đẹp quá ông à, thấy chàng trai này sẽ làm quan sắp sửa phát quan rồi ông mới nói à, ông mới nói gọi vào bảo tôi thấy chú là có cái tướng rất là tốt, sắp làm quan này tôi có con gái rất xinh. Nhá. Thôi chú vào chùa lễ Phật đi rồi về tôi gả con gái cho chú. Chú chịu không? <laughs> chú này gật đầu. Và thế là chú phấn khởi lắm, thấy ông thầy bói, thầy tướng nói là mình sắp phát quan rồi, thích lắm. Thế là tung tăng đước bước vào chùa, tay thì cầm cái ô, cái, cái dù đấy. Vào chùa thì bước vào cửa chùa này này, thì nhìn nhìn vào vốc vách chùa thì người ta vẽ cái ông thần hộ pháp á, và vâng, ở đấy thế nhưng mà chú này nghĩ rằng là mình mình sắp làm quan rồi chả sợ gì cái tâm kiêu mạn ấy nó cũng nổi lên và cho nên là dựng cái ô để luôn cái cán ô nó đè hẳn vào mặt ông hộ pháp ấy chả sợ gì à, ôi giời cái tranh ấy mà có gì đâu các chùa người ta hay vẽ ông hộ pháp ở, ở ngoài, ngoài trước cửa ấy. thế là để cái gậy dựa vào mặt ông hộ pháp luôn à, cũng là từ cái tâm kiêu mạn ấy thế sau đó ông vào chàng trai vào lễ phật lễ phật xong ra thì ông thầy tướng ông nhìn mà tất cả các cái tướng tốt của chú đi đâu mất hết rồi cho thế này thì tôi không thể gả con gái chú được thế là chú vào đây chú có làm cái gì sai trái phật ông bảo không cháu chả làm gì cả cháu đi vào thì đây cháu dựng cái ô thế này mà chú dựng cái ô đâu mà đây cháu dựng ở cửa ô thì chết rồi chú dựng vào mặt ông hộ pháp rồi bảo ơi thì ông hộ pháp có quan trọng gì đâu ở đấy cái tâm của chú như thế cho nên là chú mất phước đấy kiêu mạng một chút là chú mất phước luôn đó đấy thế này chúng có một cái câu chuyện vui có cái à, bố con cái chú này lên chùa lễ phật à, thì cái cậu bé này chắc nó cũng độ chín mười tuổi rồi đó nó đi lễ phật xong nó đi chơi đi chơi thì nó mới bắt được một con bướm bắt con bướm nó mới nắm trong tay này này nó chạy ra nó mới khoe với với sư thầy con đố sư thầy con bắt được con bướm này nhưng con đố sư thầy à con bướm ở trong tay con là con bướm nó chết hay là nó sống à, con đố thầy đoán được đấy <laughs> con bướm trong tay con nó chết hay sống <laughs> à, đấy đố thầy đấy thế thì ông thầy bảo con bướm trong tay con là con bướm nó chết chắc chắn là nó chết phải à, <laughs> thế là cậu bé hí hửng nó mới xòe tay ra và nó bảo thầy sai rồi thầy dốt lắm thế mà thầy cũng không biết và con bướm nó bay đi con bướm nó sống mà <laughs> thầy dốt lắm thế mà thầy không biết ừ. à, thế là ông thầy ông cứ tùm tìm cười à, chấp nhận là đứa bé nó, nó chê mình là dốt <laughs> là là sai xong rồi lúc hai bố con vào ngồi uống nước với thầy thầy mới nói chuyện thầy bảo thầy biết mà à, con nói thầy dốt <laughs> được rồi thầy đoán sai đúng rồi nhưng mà sao à, nếu mà thầy mà nói là con bướm mới sống thì con sẽ bóp nó chết có phải không cho nên vì thầy muốn cứu con bướm cho nên thầy bảo là con bướm nó chết rồi à, vì thầy bảo là con bướm nó chết cho nên con sẽ không bóp chết nó Wow, đấy là cái dụng ý của Thầy, chứ không phải là Thầy không biết <laughs> con bướm nó, nó sống đâu. Nghe không? Đấy. Đấy thưa đại chúng, thế thì cái cháu bé này ấy, nó cũng thế, à, nó, nó chả kính trọng gì, à, mặc dù là thầy, là sư thầy, mà gọi là trường lão đấy, ở một ngôi chùa, nhưng trẻ con bây giờ thế, mà nó rất là nó không có cung kính gì. Nếu một người có giáo dục thì không bao giờ dám nói thầy dốt thế, à, thầy sai rồi, thầy dốt thế không bao giờ dám, à, nhưng mà lại dám nói thế, vì nó chỉ nói là con con bướm nó sống thôi, cho nên nó nói thế nhưng ở đây thầy ấy, câu chuyện thì nó vui thôi nhưng mà để thấy rằng gì con người chúng ta vào nó rất là rất là dễ bất kính vào Ý vào mình có một chút gì đó một chút tài một chút gì đó đúng sở đắc là ta sẵn sàng xem thường người khác ngay vào cái bệnh nó vậy đó đó thì thưa đại chúng chúng ta mà có được cái tâm cung kính thì tức là mình có tâm khiêm hạ cung kính bao giờ cũng đi với khiêm hạ khiêm hạ nó diệt trừ được rất nhiều những cái bất thiện tâm à, có cung kính thì cũng có vâng lời có cung kính thì có thành thật à, đấy trong cái chữ cung kính nó có đủ những cái đức như vậy đấy và như vậy cung kính làm duyên cho biết bao nhiêu cái thiện tâm khác nó sinh ra À, ở đây thầy nói đến cái tâm cung kính là cung kính chân thật chứ không phải là cái hành vi mà cung kính giả tạo cung kính giả tạo thì người đời người ta nói sao một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu mà đó, à, không phải cái cái cung kính kiểu đấy nghèo cái khiêm tốn kiểu đấy đây phải là cung kính khiêm hạ chân thật ừ. cái tâm cung kính sinh ra chúng ta rất nhiều thiện pháp phước báu nào nhất là khi chúng ta cung kính cái người cái bậc đáng kính ở trên đời này cha mẹ thầy cô bề trên là bậc đáng kính chúng ta cung kính chúng ta được phước nhưng mà trong tất cả các đối tượng đáng kính thì Phật Pháp Tăng Tam Bảo là tối thượng nhất của sự đáng kính. Cung kính Tam Bảo sẽ sinh ra vô lượng phước lành, quả báo tốt đẹp cho chúng ta. Hôm nay nhân trong cái buổi chia sẻ về cái sự cung kính, về Pháp cung kính này, Thầy xin kể cho đại chúng nghe mấy cái câu chuyện trong Phật giáo à, về những cái phước lợi do cái tâm cung kính nó sinh ra cho chúng ta. Đó. Cái câu chuyện thứ nhất ấy là chuyện một nữ Phật tử do cung kính chư Tăng mà sau đó được sinh thiên. Câu chuyện nó như thế này. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, tức là chùa Tinh Xá Kỳ Hoàn đấy, ở gần kinh thành Savatthi. Khi ấy có một nhóm đông tỳ kheo an cư nhập hạ tại gần một xóm làng suốt ba tháng mùa mưa đã xong. Sau khi làm lễ Pavarana, tức là lễ tự tứ đó, lễ thỉnh mời chư tỳ khiêu tăng chỉ lỗi thì có một đoàn tỳ khiêu tăng lên đường đi đến kinh thành Savatthi để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nha. Chư Từ Khiêu Tăng đi trên đường có đi ngang qua một khu xóm nhà, đi ngang qua một cái, cái làng đấy, một cái xóm nhà, thì có một cận sự nữ, tức là một cô Phật tử nữ, cư sĩ nữ đó, nhìn thấy đoàn chư Tỳ Khiêu Tăng ấy đi, cô liền phát sinh đức tin trong sạch, quỳ xuống đất, chắp hai tay, cúi đầu cung kính đảnh lễ ba lần đoàn chư từ khiêu tăng. Ấy, với đại thiền tâm trong sạch, cung kính vô cùng hoan hỷ. Rồi cô ngồi chắp tay nhìn theo đoàn tỷ kheo tăng ấy đi cho đến khi khuất tầm mắt. Tức là sau ba tháng an cư thì có một đoàn các thầy tỳ kheo tăng đi về Savatthi để đến đảnh lễ Đức Phật, đến tinh xá kỳ hoàn đảnh lễ Đức Phật thế trên đường đi thì có đi qua một cái, cái xóm nhỏ thế, thì có một cô gái cô này là phật tử vào cô nhìn thấy đoàn chữ tăng đi trên đường trao ôi là trang nghiêm là đẹp đẽ quá huỳnh y vào rất trang nghiêm và cô đã quỳ xuống và dạp mình xuống cúi đầu xuống lễ dưới chân các ngài với một cái tâm vô cùng trong sạch cung kính ở đây chùa chúng ta đấy khi mà sư phụ tổ chức cho chư tăng đi khất thực trong nội tự cũng thế và những ngày đầu tiên nhiều phật tử họ nhìn thấy hình bóng tăng đoàn họ khóc nức nở đấy cho nên thầy nói rằng á, những người phật tử hôm ấy mà khóc được như vậy thì họ sẽ được vô lượng phước báu chắc chắn như vậy họ hân hoan họ hạnh phúc vô cùng họ quỳ xuống chân chư tăng họ đảnh lễ với tất cả cái tâm yêu kính à, và những cái hình ảnh ấy đẹp một lần như thế thôi nhưng họ sẽ được phước báo rất là lớn, không phải nhỏ. Đây chúng ta nghe tiếp bài kinh. Về sau, người cận sự nữ ấy chết do phước thiện cung kính đảnh lễ chư tỷ khiêu tăng có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau thì nàng hóa sinh là một vị thiên nữ xinh đẹp có nhiều oai lực có hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ tại cõi trời tam thập tam thiên được hưởng mọi sự an lạc của cõi trời. Đấy, chỉ một lần trong đời có được đành lễ phái đoàn tỳ kheo tăng đi trên đường với tất cả cái tâm thành kính như vậy, cung kính như vậy, trong sạch như vậy mà đến cuối đời cô chết do cái phước ấy, cung kính đảnh lễ ấy nó khiến cho cô được tái sinh lên cõi trời ai chúng thấy có đặc biệt không rất đặc biệt một hôm đại trưởng lão Mahamoganala, tức là Mục kiều liên đó, lên cõi trời tam thập tam thiên, gặp vị thiên nữ đến cung kính đảnh lễ Ngài. Đại trưởng lão mới hỏi rằng, này thiên nữ, cô có thân hình rất xinh đẹp, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi như một ngôi sao sáng, có đầy đủ các thứ của cải quý báu phát sinh lên với cô như vậy. Này thiên nữ, khi ở cõi người, kiếp trước của cô đã tạo phước thiện gì mà nay cô lại được làm thân thiên nữ xinh đẹp, có nhiều oai lực, hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi như vậy. Tôn giả Mục Kiều Liên hỏi cái vị thiên nữ này, khi mà Ngài lên trên cõi trời thì vị cô thiên nữ này cô đến, cô đảnh lễ Ngài và Ngài mới hỏi. Thì cô mới đáp thế này, Bạch Đại trưởng Lão, khi con ở cõi người, con nhìn thấy đoàn chư tỷ kheo tăng có giới đức đi trên đường ngang xóm nhà con, con phát sinh đức tin trong sạch, con quỳ xuống đất chắp tay cung kính đảnh lễ đoàn tỷ khưu tăng ấy với đại thiện tâm trong sạch của con. Sau khi con chết, phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn tỷ kheo tăng ấy có cơ hội cho quả khiến con được tái sinh làm vị thiên nữ trên trời tam thập tam thiên này. Con là thiên nữ có thân hình xinh đẹp, hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi như thế này và mọi thứ của cải quý báu được phát sinh cũng do nhờ quả phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn chư tỳ kheo tăng ấy kính bạch đại trưởng lão khi ở cõi người con đã tạo phước thiện cung kính đảnh lễ đoàn tỷ kheo tăng ấy như vậy nên kiếp này hiện tại con được xinh đẹp hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi được hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời này như vậy nào đấy thế cho nên ấy, thầy vẫn nói đấy hình bóng tăng đoàn trang nghiêm giới đức thực sự đem lại lợi ích cho thế gian này vô cùng. Thầy vẫn rất là mong muốn có một ngày nào đó tăng chúng chúng ta đủ duyên được đi xuống dưới đô thị hay vào làng mạc thôn quê để cho dân chúng chưa phải là cúng dường đâu họ khởi được thiện tâm họ cung kính đảnh lễ là một cái phước báu vô lượng cho họ đại chúng thấy biết tu tập thế nào mới được sinh lên chư thiên mười thiện tu tập trọn đời. Có phải không? Chứ không phải chuyện thương. Thế nhưng mà thấy tăng đoàn mà khởi tâm trong sạch, thành kính đảnh lễ như vậy mà đủ phước báo sinh thiên đấy. Sinh thiên ở trên đấy bao nhiêu ngàn vạn năm ấy chứ đại chúng. Có phải chuyện thường đâu. Mà đó, có nhiều oai lực cái phước báo như vậy đấy. Cho nên Thầy rất mong muốn mà sau này làm sao mà chúng đủ duyên và để chư Tăng được ôm bát đi khất thực vào xuống phố, xuống dân, vào làng mạc. Ừ, cái hình bóng của chư Tăng đi đến đâu nó an lành đến đấy là chắc chắn. Chư thiên quỷ thần người ta đều hoan hỷ, nó rất là tốt. Cho nên thực sự do một số các cái vị giả sư, giả tăng đi ờ, đi xin ăn cho nên làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, khiến cho chư tăng mà chân thật đấy không được đi khất thực là một cái rất thiệt thòi cho nhân thế, cho trần gian đấy, rất là thiệt thòi mà thầy thì mong muốn lắm à, mong muốn chư tăng phải được ôm bát đi khất thực ngày xưa chính thầy đã nhìn thấy hình bóng các vị chư tăng đi khất thực mà từ đó thầy cứ mãi miết thầy phóng xe thầy đi theo để thầy ngắm đó và thầy ước ao gì có một ngày thầy cũng được cái ôm bình bát ấy đi trên con đường và à, trên con đường đời nó miên man này rất là rất là hạnh phúc thế và đúng là thầy thầy đã thực hiện được cái ước mơ đó bây giờ chỉ còn làm sao mà tăng chúng được đi ôm bát khất thực nữa và một đoàn chư tăng đi rất là đẹp đi như một dòng sông vàng cực kỳ là đẹp nó tỏa bình an cho cho nhân thế rất là nhiều đó à, cho nên ấy, cái cô gái này có được cái phước báu từ sự cung kính đại chúng thấy không Đấy. khi chùa mình tổ chức khất thực trở lại ở trên nội tự à, thầy cũng thấy rất nhiều phật tử người ta được cái tâm cung kính như vậy thế có gia đình nhà cô phật tử ở miền nam đại chúng biết rồi à, cô làm món bánh xèo thật sớm rồi bắt máy bay từ sài gòn bay ra hải phòng từ hải phòng đi xe taxi sang đây để kịp giờ sớt bát cúng dường chư tăng vào buổi trưa sau đó thì gia đình sẽ ăn cơm trưa xong chiều lại bay vào sài gòn thì chúng ta thấy thì họ thành kính thế nào chắc chắn cái việc ấy họ phải sinh rất nhiều phước báu rất nhiều phước báu ừ. câu chuyện thứ hai về một con chim biết cung kính Đức Phật và chúng tăng. Đó. Câu chuyện đó là câu chuyện về con chim Ulukasa Kuna. Một thời Đức Thế Tôn ngự ở trong động Indasala trên núi Vedisaka. Thì khi ấy có một con chim tên là Uluka, con chim ưng đó, có đại thiền tâm nó biết tôn kính Đức Thế Tôn. Mỗi ngày nó bay theo sau hầu tiễn đưa Đức Thế Tôn ngự đi vào xóm làng khất thực một nửa đoạn đường rồi nó lại đậu chờ Ngài tại nơi ấy trở về. Đó. Hàng ngày con chim Uluka có thiện tâm tôn kính bay theo sau tiễn đưa Đức Thế Tôn đi khất thực một nửa đường và chờ đón rước Đức Thế Tôn trở về núi một nửa đường như vậy. Tức là nó tiễn Ngài đi một nửa đường khi bắt đầu Ngài vào, vào phố, vào làng rồi thì nó thôi. Nó không thể bay theo Ngài được vì lúc ấy là có dân chúng, là người ta sớt bát, cúng dường cho Ngài. Thì nó cứ đợi đến lúc nào Ngài đi về nó lại lại đi theo Ngài tiếc ngày về về tinh xá thế này chúng thấy con vật mà như vậy ừ. những con chó nó khôn nó cũng biết như vậy đó ừ. một hôm vào một buổi chiều đức thế tôn cùng chư đại đức tỷ khiêu tăng đang ngồi tụ hội trên núi thì con chim Uluka từ trên núi bay xà xuống, cúi đầu cung kính đi vào gần Đức Thế Tôn. Cung kính chắp đôi cánh lại, rồi xòe đôi cánh ra, cúi đầu sát vào nền, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư Đại Đức Tỳ Kheo Tăng với đại thiện tâm trong sạch vô cùng tôn kính. Đấy, cho nên chúng ta cũng đừng chê các con vật, nhất là những con vật thông minh mà có thể là nó kiếp trước là người, nó mới bị đọa thôi, cho nên còn rất nhiều những cái nét tốt của con người. À, thế nó biết cung kính Đức Phật, cung kính lễ chư Tăng. À, đó. Với đại thiện tâm trong sạch như vậy khi ấy nhìn thấy con chim Uluka cung kính đảnh lễ như vậy, Đức Thế Tôn mới mỉm cười. À, nhìn thấy con chim nó lễ kính xòe cánh ra rồi cụp cánh vào cúi đầu xuống lễ Phật và lễ chư tăng. Thì Đức Phật mỉm cười. Thì trưởng lão Ananda mới bạch hỏi Đức Thế Tôn thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào duyên nào mà Đức Thế Tôn lại mỉm cười ạ? À? Wow. Khi Đức Thế Tôn mà mỉm cười là nó phải có chuyện. Nha? Chứ Ngài không bao giờ cười vô duyên như chúng ta. À, chúng ta thì vô duyên vô cớ mà cười gọi là cười vô duyên. Đức Phật thì mỉm cười là phải có duyên. Ngài nhau mày nhấp mắt là phải có duyên, không phải là vô cớ. Cho nên nhất cử nhất động của Phật nó đều phải có một cái nhân duyên gì đó, rất thủ thắng mà đều là duyên độ chúng sinh cả đấy. Đại chúng hiểu chưa? Ừ. Đức Phật bất kỳ một cái gì, một cử động của Phật như thế nào đều là duyên để cứu độ chúng sinh hết. Mà hay như vậy đấy. Cho nên toàn thân của Phật là thân cứu độ mà, là thân độ chúng sinh. Ngài những mày chớp mắt, mỉm cười và giơ tay, cất bước đều là độ chúng sinh hết đó. Đến cái lúc mà nó đại dụng đến như vậy, đại chúng thấy. Còn chúng ta thì nhiều khi rất là thừa, và tay chân rất là thừa, làm những việc rất là thừa, chả có nghĩa gì cả. Còn Đức Phật thì không phải như vậy, nhất nhất cử nhất động đều làm lợi ích chúng sinh và độ chúng sinh. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng, Này Ananda, con hãy nhìn con chim Uluka, nó có đại thiền tâm trong sạch, cung kính đảnh lễ Như Lai và chư Đại Đức Tỷ Khiêu Tăng. Với phước thiện cung kính đảnh lễ này, suốt một trăm nghìn đại kiếp trái đất, đại chúng thấy một trăm nghìn đại kiếp của trái đất, đại chúng thấy cái trái đất chúng ta mà nó hoại biết bao giờ. Người ta nói trái đất này nó đã có hình thành đến giờ là hơn 5 tỷ năm rồi, mà nó vẫn còn, không biết đến bao giờ nữa nó mới hoại. Có khi cũng phải năm bảy tỷ năm, có khi hơn nữa nó mới hoại. vào Cái trái đất này này, đó đến cái thời kỳ kiếp hoại nó mới hoại cơ. Thế mà ở đây Đức Phật nói là do cái phước thiện cung kính đảnh lễ này mà suốt một trăm nghìn đại kiếp trái đất, ừ, trăm nghìn đại kiếp cái đại kiếp trái đất này nó hình thành xong nó hoại đi nó hình thành nó hoại đi mà một trăm trăm nghìn chứ không phải là một trăm đại kiếp đâu thưa đại chúng nhiều lắm lâu xa lắm con chim ukala này chỉ còn sinh tử luân hồi trong cõi người và các cõi trời mà thôi không hề bị sa đọa vào bốn cõi ác địa ngục ngã quỷ súc sinh atula đó đại chúng thấy không đức phật nói là con chim này nhờ nó cung kính đảnh lễ đức phật và chúng tỳ kheo tăng mà một trăm nghìn đại kiếp về sau không bao giờ nó bị đọa lạc không bao giờ bị đọa lạc vào Atula rồi súc sinh ngạ quỷ địa ngục không bao giờ bị đọa vào những cái đấy chỉ một là tái sinh làm người hai là sinh lên trời mà làm người thì cũng vào cái người, cái giai cấp ờ, loài người dòng tộc loài người cao quý sung sướng chứ không phải bị khổ đau đại chúng thấy cái phước của nó rất là tuyệt vời phải không và sau này hậu kiếp của con chim uluka nó sẽ trở thành một Đức Phật độc giác có danh hiệu là Somanasa. Đấy, à, đại chúng thấy. À, đại chúng hoan hỉ tán thán con chim Uluka này. Wow. Thấy không? Thế mà chúng ta hàng ngày ở chùa được đảnh lễ Phật, à, rồi chư Tăng vái chào nhau mà chúng ta mà không làm thì có uổng không? Các Phật tử về chùa thấy tôn tượng Phật gặp chúng Tăng mà không biết cung kính thì có phải là rất là uổng phí cái phước báu của mình không? Thế cho nên ấy, Tam Bảo còn hiện diện ở thế gian là ruộng phước điền tối thượng cho chúng sinh là thế. Mất Tam Bảo, ai phỉ báng Tam Bảo, ai ác hại Tam Bảo, à, ai phỉ báng chúng tăng, ác hại chúng tăng đều có những quả báo vô cùng nặng. Đại chúng nhớ như vậy. Thì chúng tăng là ruộng phước điền. Khi mà chúng tăng là ruộng phước lớn như vậy thì đại chúng biết rồi, gieo nhân lành thì ra cây lành, trổ quả lành rất là lớn. Nhưng nếu gieo nhân ác đối với chúng tăng thì cũng lên cây ác, chỗ quả ác cực kỳ to lớn. Nói là như vậy đấy. Cho nên người ta cũng nói chữ tăng cũng là ngọn lửa, ngọn lửa cực kỳ là mạnh, vào, chứ không phải chuyện thường, vào. là như vậy. Ngọn lửa ấy có thể soi ánh sáng rất là rộng lớn, nhưng mà nếu mà phạm vào ngọn lửa này thì nó cũng thiêu dụi mình ngay, không phải chuyện thường. Tức là một cái năng lượng rất lớn, đại Chung nhớ, giống như điện ấy, vào rất là nhiều công dụng nhưng mà chạm vào nó là chết ngay chết ngay đó cho đối chúng tăng thế là ruộng phước điền tối thượng cung kính tam bảo cung kính chúng tăng được vô lượng phước báu tiêu vô lượng tội vào nhưng mà bất kính ác hại vào làm tổn hại đến chúng tăng thì quả báo khôn lường là như vậy đó thì kính thưa đại chúng và câu chuyện cuối cùng thầy xin chia sẻ với đại chúng về tấm gương của người thầy của chúng ta đó là đức phật bổn sư ngài cũng là một tấm gương thật là tuyệt vời về cái tâm cung kính vậy đấy nha về tâm cung kính để đại chúng cùng nghe khi đức phật thuyết dạy kinh garava sutta bài kinh này tóm lược nói thế này sau khi đức thế tôn trở thành đức phật chính đẳng chánh giác có danh hiệu là gotama thì ở tuần lễ thứ năm, Đức Thế Tôn ngự tại cội cây Ajapala, chính là cái cây Bồ Đề bây giờ đấy À, và bên bờ sông Ni Niên Thuyền, ấy, gần khu rừng Uruvenla, à, cả cái, cái khu rừng này đại chúng chúng ta cũng đã được đến rồi, gọi là rừng tu khổ hạnh đấy, khổ hạnh lâm đấy Khi ấy, điều tư duy phát sinh đối với Đức Thế Tôn tại nơi thanh vắng ấy rằng khi mà Ngài đạt đạo rồi, phải không? đấy và à, đến tuần lễ thứ năm chúng ta biết sau khi đức phật đạt đạo thì ngài đã dành bảy tuần lễ ở xung quanh cội cây bồ đề đấy và để tri ân cây bồ đề để cảm nhận hạnh phúc niết bàn và rất rất nhiều các cái giai thoại về 49 ngày này của Đức Thế Tôn và trong đó thì Đức Thế Tôn có khởi nên cái tư duy thế này ở cái tuần thứ năm con người không có nơi tôn kính không có nơi kính trọng là sống khổ. Như Lai nên cung kính lễ bái vị sa môn hoặc bà la môn nào đây? Khi đến tuần lễ thứ năm thì trong tâm Đức Thế Tôn khởi lên cái suy nghĩ rằng con người mà không có nơi tôn kính, không có nơi kính trọng là sống khổ. Đại chúng thấy không? Một cái tư duy nó hết sức là đặc biệt và đây là sự thật. Cái thấy biết của Đức Phật là thấy biết đúng sự thật. Nếu là con người sống ở trên đời mà không có một nơi nào để mình tôn kính, không có một nơi nào, một cái gì để mình kính trọng nữa thì đấy là người sống khổ, thưa đại chúng. Tại sao lại vậy? Chúng ta thấy ở trên đời còn không tin, không kính một cái gì, người đấy mới là người khổ. Bất tin, bất kính, không tin, kính một cái gì, người ấy sống không có một cái chỗ dựa an ổn vào rất là khổ. Đức Phật nói người ấy là sống khổ à, vì không tin kính ai, không có chỗ nương tựa nào. Cho nên người ấy sẽ sống buông thả, buông lung, phóng dật. Và người ấy sẽ làm sao? Từ đó mà xa đọa, chìm đắm. Đều vì không tin kính. Đó. Cho nên thực sự ở trên đời này sống không có đức tin là rất nguy hại. Cho nên Thầy cũng nghe rất nhiều người ấy, khi mà đi ra nước ngoài người ta hỏi anh chị có theo tôn giáo nào không à, mà mình bảo tôi không theo tôn giáo nào họ rất là sợ không có niềm tin gì cả họ rất sợ và quả thật thưa đại chúng con người không kính tin một cái gì thì người đấy có thể làm bất cứ mọi điều gì điều gì cũng dám làm cho nên Đức Phật mới nói là cái người sống ở trên đời mà không có nơi gì để tôn kính, không có sự kính trọng đối với ai cả, thì đấy là sống khổ là vậy đó phải chúng ạ phải có một cái gì để mình được kính trọng nó rất là tốt chính cái sự kính trọng đấy nó giữ cái tâm của chúng ta không để cho tâm chúng ta nó phóng túng buông lung không để cho tâm của chúng ta nó nó hoang dã hoang dại đại chúng hiểu không Đó. nếu không có sự cung kính ấy tâm chúng ta như một con thú hoang dại nó sẽ dẫn chúng ta đi xa hầm sỏi hố sẽ xảy ra vô số tất cả các tội lỗi từ một cái tâm thiếu cái sự cung kính này cho nên Đức Phật mới nói là người mà sống không có sự cung kính, không có nơi để tôn kính thì đấy là sống khổ mà. Người ấy sẽ là khổ thôi, sẽ là khổ. Không còn tin kính một cái gì, người đấy sẽ là người khổ. Gọi là người của địa ngục đấy. Chính Đức Thế Tôn đắc đạo rồi mà Ngài còn khởi nghĩ như vậy. Vậy Như Lai nên cung kính lễ bái vị sa môn hoặc bà la môn nào đây? Bây giờ mình gọi là đắc đạo nhưng mình sẽ tìm xem mình sẽ lễ bái cung kính một vị sa môn hay bà la môn nào đây, hay là một vị chư thiên nào đây? phải không ừ. khi xưa lúc ngài còn đang tầm sư học đạo ngài lễ kính các vị tiên nhân và ngài uất đầu lam phất và rồi lễ kính ờ, ngài kalama và để cầu thầy nương tựa thầy để học pháp sau khi rời bỏ các thầy tự mình tiến tu ngài chứng đạt đạo quả tối thượng chứng rồi mà ngài vẫn còn cái tâm cung kính ấy nó vẫn ở trong ngài vẫn rất đầy đặn bây giờ mình phải lễ ai kính ai đây nhỉ phải không chứ chẳng nhẽ mình không có còn ai để kính lễ nữa hay sao đại chúng chúng ta có thấy không trong tâm ngài vẫn còn chẳng nhẽ giờ mình không còn ai để kính lễ thì thật là thiệt thòi cho mình phải không thật là thiếu thốn cho mình mình không còn được kính lễ ai thì đấy là một cái sự mất mát một sự thiếu thốn thiệt thòi không phải chuyện thường cho nên ngài vẫn còn tìm một nơi để cho mình đảnh lễ để mình kính lễ ngài mới nghĩ xem các vị sa môn bà la môn nào trên cái vũ trụ hoàn cầu này còn ai không để cho mình được lễ chứ đó đấy đó và ngài mới suy xét thế này như lai nên tôn kính kính trọng sa môn hoặc bà la môn nào rồi nương nhờ vào vị ấy để cho phần giới chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn. Nhưng Như Lai soi xét kỹ thì không thấy một sa môn hoặc bà la môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần giới hơn Như Lai. Trong thế giới này, trong cõi ma vương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư sa môn, chư bà la môn, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên cả thầy, không thấy có một ai hơn được Ngài về phần giới. Vậy Như Lai sống hãy nên tôn kính, kính trọng phần giới của Như Lai. Đó. Cho nên sau khi mà Ngài dùng thiên nhãn, Phật nhãn của Ngài soi xét khắp cùng thì không thấy bất kỳ một ai dù là ở nhân loại, sa môn, bà la môn cho đến chư thiên các cõi trời. Không có một ai hơn được Ngài về giới đức cả. Thì làm sao mà đảnh lễ được đây? Cho nên cuối cùng Ngài nói thôi ta quay về, ta đảnh lễ chính cái phần giới mà mình đã chứng vậy đấy. đấy. Và cũng như thế, Như Lai suy xét tiếp tới các phần định, tuệ, giải thoát, giải thoát trí kiến. và Như Lai nên tôn kính, kính trọng sa môn hoặc bà la môn nào, rồi nương nhờ vào vị ấy để cho phần định, phần tuệ, phần giải thoát, giải thoát trí kiến chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn nhưng Như Lai không thấy có sa môn hoặc bà la môn nào có đầy đủ hoàn toàn các phần định, tuệ, giải thoát, giải thoát chi kiến hơn Như Lai. Trong thế giới này, trong cõi ma vương, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, chúng sinh muôn loài, chư sa môn, bà la môn, nhân loại, chư thiên, phạm thiên cả thầy đều không có ai hơn Như Lai. Ngài tìm kỹ hết rồi không thấy một ai hơn mình về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, không có ai hơn cả. Thì cuối cùng là sao? Vậy nên Như Lai sống sẽ tôn kính, kính trọng phần định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của Như Lai đã chứng đạt. Quay về đảnh lễ chính cái giới định tuệ, giải thoát, giải thoát mà chính Như Lai đã chứng, gọi là đảnh lễ cái Pháp đấy, đảnh lễ chân lý mà Ngài chứng đạt. Vì vậy, như Lai sống nên tôn kính, kính trọng chín Pháp, siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn mà Như Lai đã chứng đắc vậy. Ngay sau đó thì trời Đại Phạm Thiên Sambati biết được điều tư duy của Đức Phật với tâm của mình nên biến từ cõi sắc giới Phạm Thiên xuất hiện xuống cõi người đứng trước Đức Thế Tôn như người khỏe mạnh co tay và duỗi cánh tay ra vậy. Ông trời Phạm Thiên ngay khi ông biết Đức Phật suy nghĩ như vậy thì ông liền từ cõi trời Phạm Thiên ông hiện xuống cõi người. Đó, và trời Phạm Thiên mặc y phục chừa vai phải, chắp hai tay cung kính hướng về Đức Thế Tôn và bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, điều ấy đúng như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, điều ấy đúng như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, chư vị A La Hán, Đức Phật chính đẳng chính giác đã xuất hiện trong thời quá khứ hiện tại và vị lai, tất cả chư Phật chính đẳng giác ấy cũng đều tôn kính chín Pháp siêu tam giới. Sau khi kính bạch Đức Thế Tôn như vậy, Đại Phạm Thiên Samasvati bạch bài kệ tóm lược rằng ông Đại Phạm Thiên này, ông xuống ông cũng bạch với Phật rằng tất cả các Đức Phật, các Đức A-la-hán mà xuất hiện ở trong thời quá khứ, hiện tại và cả tương lai thì đều quay về đảnh lễ tôn kính chín cái Pháp siêu tam giới ấy à, đó là à, tứ thánh đạo tứ thánh quả và niết bàn đấy tức là đảnh lễ chân lý vậy đấy đảnh lễ pháp ừ. và ông ấy này tóm lược bằng bài kệ thế này kính bạch đức thế tôn chư phật chính đẳng giác đã xuất hiện thời quá khứ chư phật chính đẳng giác sẽ xuất hiện thời vị lai chư phật chính đẳng giác đang hiện hữu ở hiện tại tất cả chư phật chính đẳng giác sống đều tôn kính chính Pháp. Đó là truyền thống của chư Phật chính đẳng chính giác. Thế thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta đến bây giờ Ngài có còn tâm cung kính không? Vẫn còn. Ngài vẫn cung kính chính Pháp cơ mà. Cho nên cái Pháp kính ở trong tâm Ngài nó không hề mất. Còn có một câu chuyện nó cũng rất đặc biệt. Hôm ấy, Ngài An An được Đức Phật giao cho thuyết Pháp. Ngài thuyết Pháp từ đầu đêm cho đến sáng. Thế và Đức Phật đã rời tư thất của Ngài. Ngài ra Ngài đứng ở bên ngoài giảng đường, nghe Ngài An An thuyết Pháp cho đại chúng. Ngài nghe, Ngài nghe hết từ đầu đêm cho đến sáng, lúc Ngài An An kết thúc. Khi Ngài An An kết thúc hồi hướng xong, Ngài bước ra nhìn thấy Đức Thế Tôn, Ngài cũng hoảng Ngài mà con bạch Thế Tôn, Thế Tôn đứng ở đây từ bao giờ ạ? Thì Đức Thế Tôn nói, ta đứng ở đây từ khi con bắt đầu thuyết Pháp. Và nếu con có thuyết Pháp 100 năm thì ta cũng sẽ đứng cả 100 năm để nghe con thuyết Pháp. Thế cơ mà, đại chúng. Cho nên Ngài rất là kính Pháp. Đức Phật mà kính Pháp đến như vậy đấy, là những Pháp do Ngài thuyết ra. Ngài An An chỉ giảng lại thôi, dạ, giảng lại thôi. Kể cả ở đây, Thầy có nói các đại đức này, nhiều khi thầy giảng xong rồi thầy về thầy cũng lại nghe lại những bài thầy giảng và nghe lại chính những bài của thầy thầy đã giảng thầy lại phát minh ra được nhiều điều lại còn hay hơn nữa thế thưa đại chúng rất là đặc biệt cho nên pháp nó có cái tính chất rất hay nghe đi rồi nghe lại nó vẫn rất là hay mà nghe lại của chính mình cũng vẫn thấy rất là nhiều cái rất tuyệt vời vì thầy cũng biết nhiều khi mình lên thuyết pháp á, có khi mình có thể được cái sự gia trì của chư phật mà mình nói những cái điều nó rất là rất là lạ mà trước đó mình không hề nghĩ ra được nhưng mà nhờ ảnh hưởng của Phật và lòng từ và trí Phật mà ngài gia hộ để cho mình thuyết ra được cái phần pháp nó lợi ích cho mọi người từ đại chúng thế cho nên chính thầy cũng vẫn nghe lại những bài giảng của thầy cơ mà thế mà tại sao mà chứ tăng chưa đi các con mà lại lười không chịu nghe pháp thì cái đấy là một cái rất là dở rất là thiệt thòi Đức Phật mà còn nghe Pháp của A Nan thuyết cơ mà. Ngài đứng từ đầu buổi Pháp cho đến cuối buổi Pháp, suốt một đêm. Đại chúng. Và Ngài nói rằng nếu mà con thuyết Pháp cả trăm năm ấy, thì ta cũng sẽ đứng cả trăm năm để nghe con thuyết Pháp. Thế con thấy sự cung kính của Ngài thế nào? Tâm cung kính. Cho nên ấy, dẫu Ngài thành Phật nhưng cái Pháp kính ở trong tâm Ngài chưa hề vơi bớt chút nào mà nó vẫn đầy đặn như thế thưa đại chúng. Thế chúng ta là gì? Phải mà chúng ta lại không cung kính Đức phật nói về cái phước lợi của cái cung kính như thế này này chư tỳ khiêu bốn pháp là tuổi thọ sống lâu sắc đẹp tuyệt vời thân tâm an lạc sức mạnh của thân tâm được tăng trưởng đối với những người thường có pháp cung kính đảnh lễ bậc đáng tôn kính đó đấy là cái phước báu đấy à, được tuổi thọ và sống lâu được sắc đẹp, được thân tâm an lạc, được sức mạnh và đấy, được thân tâm lạc sức mạnh. Đó là những cái phước lợi do cái người thường thực hành cái pháp cung kính, đành lễ những bậc đáng tôn kính được những cái phước lợi như vậy. Mà cái phước lợi ấy nó mới là cái phước lợi nhân thôi, à. quả nhưng nó lại làm nhân. Từ quả nó lại trở thành nhân, nó sinh ra cái duyên cho rất nhiều các cái thiện pháp nữa sinh ra. Như lúc nãy Thầy nói, wow từ pháp cung kính nó sinh ra rất là nhiều. Đại chúng biết rồi, bất kỳ một em học sinh nào đến lớp học mà em ấy quý kính thầy giáo nào chắc chắn em ấy sẽ học giỏi cái môn của thầy giáo ấy. Còn em ấy mà không có kính quý kính thầy nào thì nó không thể học giỏi môn ấy được. Tự thầy, thầy tự cũng biết mà. Mình quý kính thầy giáo nào là nhất khoát môn mình học rất giỏi, ngồi nghe giảng nó rất nhập tâm. À, đấy là từ cái tâm kính mà nó ra. Đấy. Thế chúng ta thế học Phật mà không kính Pháp, không kính Tăng, không kính Tam Bảo, làm sao chúng ta nhập Pháp được? Không thể thâm nhập Pháp được, không thể nào Pháp vào trong tâm mình được. Đó, đấy là sự thật. Ừ. Thì kính thưa đại chúng, nhé. Cho nên ấy, trong tất cả các cung kính thì chúng ta biết cái phước báu cung kính cao thượng nhất là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh. Wow. Cho nên tất cả chúng ta phải biết Tam Bảo là đệ nhất phước điền. Ai cung kính Tam Bảo, người ấy chắc chắn được vô lượng phước lợi. Wow. À, kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn wow, là bậc tối thượng thiên nhân sư mà tâm Ngài vẫn còn vẹn nguyên cái sự cung kính như thế. và Và Ngài vẫn tìm một cái nơi để Ngài kính lễ. Không còn tìm được ở ai thì Ngài quay về kính lễ và chân pháp mà ngài chứng đạt thế thì chúng ta tự xét lại mình và mình là cái gì mà mình lại không tu tập tâm cung kính nghe thế cho nên eh, qua cái bài pháp hôm nay thì thầy mong tất cả tăng ni phật tử toàn thể đại chúng nghe không cùng phát nguyện thực tập tu tâm cung kính nhé chúng ta tu tập tâm cung kính chúng ta dạy cho con cháu mình biết cung kính để chính chúng nó sẽ trở nên được con người tốt đẹp. Và có như vậy thì chúng mới có thể xây dựng được một cái xã hội tốt đẹp, xây dựng cái thế giới này được an lạc, được tốt lành và đáng sống. Đó là cái điều mà Thầy rất mong mỏi để chúng ta cải hóa cái xã hội thời nay. Xã hội nó đang rối loạn, mà đang điên đảo, thật sự là rối loạn, chẳng có tôn ti gì. Khi mà cái vật dục nó đang nó đang lên thời như thế này thì cái phần đạo đức chúng ta càng phải gắng tu. Tăng ni Phật tử chúng ta phải tự nhận trách nhiệm về mình. Chúng ta là người con Phật, chúng ta phải gắng tu tập, thực hành những cái đạo đức này. Nó rất là căn bản. Trước hết là lợi ích cho mình, sau nữa là lợi ích cho người. nào Thì Thầy chúc đại chúng à, tinh tấn, à, sức khỏe, an lành nhé và luôn luôn tiến tu.